Bạn đang lắng nghe những đóa hoa lòng radio, kênh kết nối và chia sẻ cảm xúc. Chúc bạn có những giây phút thật thư giãn, thật an. Những lần gặp mặt trong đời Tôi còn nhớ rất rõ, đó là một buổi trưa oi nồng giữa tháng 5. Mùa hè đã đến, tôi tranh thủ bắt chuyến bay đầu tiên về Việt Nam cho kịp buổi thăm các con. Đây là lần thứ hai tôi đến viện thăm các con sau chuyến bay. Lần đầu tiên, cách ngày này một tuần, tôi và người bạn tri kỷ của mình chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vào vì đã hết giờ thăm viếng sau lần đầu tiên đó tôi muốn đến gặp các con lần nữa với những quyển sách và những cây bút màu bởi tôi nghĩ các con chắc cũng như mình hồi nhỏ không bao giờ chán khi được quậy phá với màu sắc và vẽ ra muôn vàn hình ảnh kỳ lạ của một thế giới hoàn toàn khác và chỉ có con nít mới hiểu đó là gì và lần này tôi đã quay lại với tư cách người tổ chức cuộc viếng thăm các bệnh nhi cùng với hai người bạn. Chúng tôi mua những dụng cụ vẽ, đất sét màu và rất nhiều sách thiếu nhi. Khệ nệ ôm những chồng sách, bút màu vẽ, tập vẽ đã được phân loại theo độ tuổi. Chúng tôi bước qua cánh cổng bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. Quang cảnh đằng sau cánh cổng bệnh viện thật khác với quang cảnh ngoài kia nói thật ra là khác hẳn với tất cả các quang cảnh xung quanh đời sống của tôi hàng ngày rất nhiều xe máy mỗi một chiếc xe tượng trưng cho một người đến thăm một người mắc bệnh ung thư hoặc ung bướu tôi nghĩ về con số cả con số bệnh nhân có người nhà đến thăm nữa một ý nghĩ thoáng qua đầu tôi sao nhiều người mắc ung thư quá hay là trước giờ mình không chủ đích quan tâm về con số này nên đã không biết đến thực tại này băng qua những chiếc ghế đá có nhiều cô chú lớn tuổi đang ngồi họ nói gì đó với nhau dưới cái nóng đổ lửa của miền nhiệt đới những đôi mắt rám nắng nheo lại sâu hơn hẳn rõ dấu vết thời gian và sự khổ cực hầu hết những đôi mắt tôi nhìn thấy lúc này đều buồn rất buồn các cô chú nhìn chúng tôi cười nhẹ thì đã quen với những hình ảnh khuôn khuôn vác vác này từ khi nào những thùng đồ hơi nặng cộng với cái nóng và nhiều cảm xúc xen lẫn bởi những hình ảnh đầu tiên tại bệnh viện khiến tôi như mất lực trái tim tôi trùng xuống đôi tay là đi khẽ xốc cái thùng lên cao như muốn giấu đôi mắt đang cay cay có thể vì những giọt mồ hôi đã vô tình chạm vào mắt hay vì trái tim đang có những nút thắt đến nhói lòng trước thực tại xung quanh tôi thương người việt nam tôi thương đất nước mình những người lao động những hình ảnh vượt nghèo vượt khó của đất nước dòng máu việt trong tôi đã từng chứng kiến điều đó suốt tuổi thơ tuổi trẻ của mình cái khó cái nhọc cứ đè nặng lên đôi vai những con người chân chất theo năm tháng vì lớn lên trong một gia đình lao động tay làm hàm nhai tôi như uống trọn và khắc sâu hình ảnh cha mẹ những mảnh đời lao động xung quanh cuộc sống dưới cái nắng cái gió trong trí não mình năm tháng tôi rời đi gia đình vẫn còn khó khăn rất nhiều càng đi càng thấy nhiều càng biết nhiều tôi lại càng muốn quay về quay về để chi ít được sống và cống hiến sự nhỏ nhoi nào đó để sẻ chia để yêu thương để được sống trên đất mẹ được nói ngôn ngữ quen thuộc thế nên những hình ảnh cô chú trong những bộ đồ giản dị những đôi mắt trầm nếp da rám nắng những chiếc nón lá quạt quạt giữa gió trời nồm từ cổng bệnh viện trải dài đến cổng khoa nhi đã khiến tôi như muốn khóc như thương đất thương như điều gì đó từ trong gốc rễ đang ùa về rất tỏ tường bởi tôi hiểu những ai có mặt ở đây nếu không phải là bệnh nhân cần được điều trị thì cũng là người nhà có thân nhân mắc bệnh ở vị trí nào thì cũng đau xót và xót xa cả tôi gần hai tiếng khe khẽ rồi thở hắt ra lấy lại trạng thái bình ổn để chuẩn bị bước lên cầu thang vào khoa nhi gặp các bé hoàn toàn không muốn mang một khuôn mặt u sầu đến chỉ làm các con thêm buồn về tình trạng thực tại mà thôi tôi ý thức rõ các con cần một chút niềm vui chút lý do gì đó để cười dù là một vài phút không quá xa bước lên thang bộ vài bậc là đến cổng khoa nhi chúng tôi phải rón rén và cẩn thận bước đi với những thùng đồ trên tay bởi hai bên dãy lối đi là những chiếc chiếu là những em bé nằm ngồi có cả các bé sơ sinh các phụ huynh đang quạt cho các con một vài bé đang khóc vì đau và sự khó chịu của căn bệnh có thể nói nếu như ai đó hỏi tôi những sự kiện gì đã thay đổi lối suy nghĩ của tôi thái độ sống của tôi với cuộc đời mình chắc chắn tôi sẽ bật khóc và nói ngay về quang cảnh ngày hôm nay trái tim mẫn cảm tôi mang khẳng định rằng đây là điều đã khiến tôi nhìn lại tác phong sống bản thân của mình rất nhiều bạn sẽ không bao giờ tưởng tượng được có hình ảnh nào khiến bạn đau lòng và muốn thay đổi thực tại nhiều đến vậy tôi tự nói trong đầu mình rằng nếu cầu nguyện là hành động cuối cùng tôi có thể làm cho họ tôi vẫn sẽ làm và bám víu vào niềm hy vọng đến giọt cuối cùng đây là lần đầu tiên tôi thiết tha mong phép màu là có thật những bàn tay bé xíu chi chít dây chuyền những chiếc đầu biến dạng do bướu phát to những thân hình bé nhỏ xinh đẹp bị mất đi một cánh tay mất chân hoặc một bên mắt do sự tàn phá của bệnh ung thư những thiên thần nhưng khuôn mặt dễ thương vô tư lại mang chẳng chịt vết tích của bệnh ung thư tôi không biết còn điều gì đau lòng hơn thế trời nóng rất nhiều con người trong một căn phòng mỗi phòng có rất nhiều bệnh nhi và phụ huynh có những bé phải nằm dưới gầm giường của bệnh nhi khác có những bé phải nằm ngoài hành lang một vài bé hôm nay khỏe hơn một chút các con đang nói chuyện hí hoáy vẽ với mẹ nhưng đa phần các bé còn lại đang truyền thuốc rất yếu có một vài bé thở thoi thóp nặng nhọc tôi ngước lên nhìn trần bệnh viện ước gì lúc đó nơi tôi đang đứng nhìn lên sẽ là bầu trời tôi xin nguyện năng lượng vạn hình nào đó hãy cứu tất cả các con nơi đây thay đổi thực tế này trái tim tôi như tan nát khi một bé chỉ còn một chân mà chiếc đầm hoa nhảy cò cò tới khều tay tôi và hỏi cô ơi cô có mang quà cho con ạ à? câu hỏi mang tôi về với thực tế sau lời nguyện khấn được bật ra tận sâu trong đáy tim tôi tôi cố nhoẻn cười và trả lời chào con cô mang bút màu nè sách đất sét màu nè cho các con hết đấy thích chưa con tên gì dạ con tên hân ạ à. tiểu hân con 6 tuổi chào con tiểu hân cô tên mây 9 tuổi con chào cô mây 9 tuổi cả hai cô cháu lý lắc cười con bé này thật dễ thương tiểu hân biết tôi trêu nó tiếng hai cô cháu phá lên cười đã giúp tôi thay đổi khuôn mặt nặng nề như đất trời sắp sụp đổ vừa rồi và tôi đã tự hứa rằng sẽ bắt đầu với nụ cười như thế suốt quá trình tương tác Tiểu Hân nhảy cò cò vào của phòng 302 và nói vọng ra Con về giường nha, cô nhớ vào phòng của con nhé, con thích đất sét lắm Tôi nói vọng vào Ok, Mây 9 tuổi sẽ tặng Hân 6 tuổi đất sét màu nha chúng tôi đi từng phòng thăm từng giường bệnh nhi trò chuyện với phụ huynh những căn phòng chật kín người những câu chuyện ngổn ngang tôi sẽ không thể nhớ hết tất cả những câu chuyện và tất cả những cái tên tổng cộng hơn 180 bé ngày hôm đó chúng tôi không thể thăm hai phòng ở dãy cuối vì hạn chế thời gian và có một phòng là những ca rất nặng không thể tiếp xúc được Chúng tôi trao đổi những câu chuyện trong tiếng ồn và sức nóng của mùa hè. Rất nhiều lần tôi bắt gặp các bạn tôi sắp bật khóc. Và đôi lúc, chính tôi cũng phải cắt ngang câu chuyện đang giang dở về bệnh tình của các con. Lầm lũi đi ra cửa phòng bệnh. Cố gắng làm một vài hành động ngớ ngẩn như chỉnh chỉnh lại mấy đôi dép ngổn ngang dưới đất hay kéo kéo lại mấy cái thùng cạc tông rỗng khi nãy được quà cột lại sợi dây dư thừa nào đó nơi góc giường chỉ để uống ngược nước mắt vào trong cố giấu đôi mắt cay xè chỉ để đánh lạc hướng tâm lý của chính mình chỉ để không thể làm cho cái thực tế cay nghiệt kia nặng nề thêm nữa chỉ để chỉ để và chỉ để không òa khóc như một đứa trẻ đau lắm một kiểu đau mà trong từng tế bào của trái tim trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết kiểu đau từ trong gốc rễ của tâm hồn sau bao nhiêu năm sống và trưởng thành trên cuộc đời này đã và đang nhận thức được thực trạng của cuộc sống kiểu đau mà sẽ không nằm vật ra khóc chán chê kêu la như thất tình khi chia tay khi nhớ nhà khi kinh tế suy thoái khi gặp bỉ cực cuộc đời mà chính là kiểu đau tận sâu trong những dây thần kinh và động mạch chủ của trái tim muốn kết hợp lại để bật dậy làm được điều gì đó một hành động nào đó vì tôi quá muốn thay đổi những hình ảnh này trên giường bệnh các con vui mừng với những món quà hí hoáy những bàn tay còn băng vết kim truyền các con vẽ vẽ viết viết vào những quyển vở chúng tôi trao hai bạn của tôi chia nhau ra chỉ các con đặt đất sét màu những ngón tay nhỏ xinh xinh đang ngắn nót tạo ra con thỏ con chim cánh cụt những nụ cười giòn tan những đôi mắt lúng liếng những nụ cười trên đôi mắt các con là nụ cười to rõ nhất khi thành phẩm nhìn những con vật được tạo trộn pha nhiều màu không hoàn hảo nhưng rất sáng tạo và dễ thương các con đã rất vui một cậu bé khoảng 10 tuổi cười hăng hắc khi mẹ nặn thêm hai cái tai thật to cho tác phẩm mèo bé tí của cậu ấy khiến cả phòng cười theo như nhìn hoa hướng dương đang nở dưới mặt trời như trái tim tôi cũng biết cười khi nhìn thấy các con vui như vậy sự ấm áp là động lực của cả hành trình tôi đến đây vào những ngày mai tôi tiến tới một cô bé mặc áo cô tông cánh tiên màu đỏ con khoảng 10 tuổi tóc lởm chởm vì vừa mọc lại sau cơn xả trị con đang hí hoáy vẽ nguệch ngoạc vào quyển sổ vừa được tặng người mẹ ngồi quạt quạt phía sau lưng một tay đang giữ giấy trắng thẳng thớm cho bé vẽ tôi hỏi con đang vẽ gì đấy dạ con vẽ con mèo ạ à. Tôi nhìn vào tờ giấy, chỉ những đường gạch gạch màu cam và những vòng tròn màu nâu lộn xộn. Tôi nghĩ rất nhiều lý do, có thể tay con bị đau, hoặc con chưa đi học nên không vẽ được, hoặc con thích vẽ con mèo tưởng tượng ra như thế. Bạn biết đó, con nít mà. Tôi hỏi con có muốn tôi cầm tay chỉ vẽ con mèo không? Con nói muốn và tôi đã cầm tay con bắt đầu vẽ hình những chú mèo theo tưởng tượng của tôi có vẻ những con tay không làm chủ được các đường vẽ nhưng con cố gắng thả lỏng để tôi có thể hướng cuối cùng chúng tôi cũng hoàn thành hình một chú mèo vàng to tướng với nét vẽ đơn giản nhưng thật ra là tôi rất lo lắng khi cầm tay con tôi sợ những bàn tay bé tí yếu ớt của con bị đau nên bụng con mèo có méo méo đi ít nhiều tôi hỏi xong rồi con thấy đẹp không để cô chấm hai con mắt nữa nha con trả lời dạ đẹp lắm ạ cô vẽ hai con mắt nó đi cô tôi chấm hai hình tròn màu đen vào đôi mắt con mèo vừa ú vừa méo và hỏi tiếp thế con sẽ vẽ gì nữa nè con sẽ vẽ cô ạ à. ồ thích thế vậy con vẽ cô đi rồi cô xin hình này mang về nhé tôi chăm chú nhìn và tưởng tượng con sẽ bắt đầu với khuôn mặt tôi bằng hình tròn rồi tới tóc thật sự tôi cũng tò mò tôi nhìn ra sao dưới nghệ thuật của con nít mặt tôi sẽ tròn như cái bánh rán doraemon hay ăn phải không tôi vẫn còn tủm tỉm cười và nhìn chăm chú con chọn bút màu và bắt đầu vẽ con nhìn hướng về tôi nhìn xuống giấy vẽ vẽ và lặp lại nhưng đã vài giây trôi qua rồi vài phút nữa trôi qua trên tờ giấy chỉ là những đường gạch gạch những vòng méo méo bất phân định bất đối xứng trái tim tôi thắt lại nụ cười đã tắt đi tôi bắt đầu run run mồ hôi vẫn ướt đều dưới sức nóng của căn phòng tôi cảm tưởng mặt mình bắt đầu nóng dần lên tôi nói trong đầu không khóc không khóc mình không được khóc cố gồng người bàn tay viện vào thành chiếc giường sắt chỉ còn một chỗ chút xíu do tất cả vị trí đã dùng để máng khăn và một số dây chuyền thuốc tôi như bám cảm xúc của mình vào chỗ nhỏ xíu của thành giường đó cố ngăn những giọt nước mắt không rơi xuống giấy con nói đã vẽ xong rồi và cầm lên đưa tôi xem tôi nhìn qua mẹ của bé nước mắt bà đã rơi từ bao giờ giọng run run bà nói xin lỗi cô bé nó bị lòa mắt hai năm nay do khối u chèn vào dây thần kinh nó không thấy được nhưng luôn muốn nghĩ là mình vẫn nhìn thấy nên tôi không nói với cô lúc đầu sợ con nó buồn tôi thật sự không thể bật ra tiếng nói nào lúc này đầu gật gật tôi muốn bà hiểu là tôi đã nghe và trái tim lúc bấy giờ như có ai bóp nghẹn tôi ôm bàn tay bé xíu trong lòng tay tôi cố gắng nói với giọng thật bình tĩnh đẹp lắm con cô cảm ơn con mình trao đổi nhé cô giữ bức tranh con vẽ cô con giữ bức tranh con mèo và đặt tên cho nó nha lần sau cô vào mình sẽ vẽ thêm nhiều hình nữa à cô có con mèo tên là sushi rất dễ thương màu trắng có có thể gọi con mèo này là maki nhé con cảm ơn cô ạ à. cô tốt quá và vẽ đẹp nữa con sẽ giữ bút màu thật kỹ và suy nghĩ tên cho con mèo nếu con không nghĩ ra con sẽ đặt tên là maki tôi nhìn con bây giờ thì tôi hiểu ánh nhìn của con hướng về phía tôi khi phát ra giọng nói nhưng ánh nhìn không có điểm dừng bạn biết không con không nhìn thấy nhưng ánh mắt ấy vẫn bừng lên niềm vui và đôi tay bé nhỏ đó vẫy chào khi tôi ra về hình ảnh này đã khắc vào ký ức tôi mãi mãi mãi mãi và đây là hình ảnh đã đưa tôi đến quyết định thành lập tổ chức hỗ trợ tinh thần bệnh nhi ung thư cùng với những người bạn tôi chúng tôi không kêu gọi hỗ trợ tiền mặt chúng tôi kêu gọi hỗ trợ những đóa hoa lòng những nụ cười hành động sẻ chia đến với các con tôi làm điều này vì biết rằng một mình sẽ không thể mang nhiều niềm vui đến với những bệnh nhi nơi đây tôi làm vì biết rằng những khi không về việt nam những thành viên những đồng nghiệp và những tâm hồn đẹp bên ngoài cánh cổng bệnh viện sẽ đến để thăm các con chia sẻ tham gia viết những lá thư thương lưu giữ và tạo nên những nụ cười bé thơ này nhiều thêm nữa đây là câu chuyện của ba năm về trước và cũng là câu chuyện thay đổi cuộc đời của tôi câu chuyện bắt đầu những công tác của chúng tôi trong hành trình thương suốt thời gian vừa qua tôi là một người thích viết và tôi ước gì mình có thể viết những kỷ niệm về các con khác đi vui hơn một chút nhiều màu sắc hơn một chút như các câu chuyện về trẻ thơ đồng trang lứa bên ngoài cổng bệnh viện nhưng tôi không thể thay đổi tình tiết của những câu chuyện tôi không thể thay đổi thực tế này duy chỉ một điều tôi có thể thay đổi đó là làm điều gì đó cho các con vui hơn một chút quên đi cái đau trong một vài phút buổi viếng thăm đã kết thúc tôi bước ra khỏi cánh cổng bệnh viện cùng với các bạn chúng tôi không ai nói với ai điều gì im lặng bước đi im lặng lấy xe im lặng chở nhau trên suốt chặng đường về bởi trong lòng mỗi người khi ấy ai cũng ngổn ngang quá nhiều cảm xúc và không ai hứa với ai điều gì nhưng chúng tôi đã sát cánh suốt bao nhiêu đó năm trong những công tác này những lần thăm các con những sự kiện và những lần húy hoáy viết viết vẽ vẽ trao đến các con những món quà bé bé xinh xinh lần tôi quay trở lại là hơn 3 tháng sau lần gặp đó cô bé mai anh vẽ chân dung tặng tôi đã mất con đã trở thành một thiên thần sau những tháng ngày chống chọi với bệnh ung thư. Tôi tin con đã bình yên với chú mèo Maki tôi vẽ hoặc con đã đặt một cái tên khác cho chú mèo rồi. Nhưng tôi mãi mãi sẽ không bao giờ biết được. Bé hơn 6 tuổi cũng đã mất không lâu sau đó mang theo những mảng đất sét nhiều sắc màu lấm lem trên đầu ngón tay Thỉnh thoảng, trong đợt thăm các con sau này, đi ngang qua căn phòng 302, tôi đã tự nói với mình. Mây 9 tuổi, rất nhớ hơn 6 tuổi. Mây muốn được mai anh vẽ mây, có khuôn mặt anh dạn. Có những cuộc gặp gỡ trong đời sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta mãi mãi. Và cũng có những lần gặp gỡ duy nhất – và cũng là cuối cùng tôi muốn cảm ơn những người bạn đã đồng hành suốt hành trình thương vừa qua cảm ơn tất cả những cuộc gặp gỡ rất xót xa và cũng rất xinh đẹp tôi cũng muốn thay đổi những câu chuyện về sau để không có lần gặp cuối cùng nào diễn ra trong tích nối nữa phép màu sẽ có thật phải không 2017 lần gặp đầu tiên và cũng là cuối cùng Bạn vừa lắng nghe câu chuyện rất đầu tiên của hành trình thương được viết bởi một thành viên của nhóm những đóa hoa lòng. Vâng bạn ạ, à, đã có những buổi gặp như thế và trở thành lý do của những ngày hôm nay. Cảm ơn bạn đã dành thời gian đồng hành cùng hành trình thương của những đóa hoa lòng radio. Những bình luận, chia sẻ và theo dõi của bạn là món quà ấm áp nhất chúng mình nhận được xuyên suốt hành trình này. Hẹn gặp bạn ở các số tiếp theo nhé. Cảm ơn bạn, đóa hoa mùa an.